Vậy các bạn thân mến, sát thủ dưới xe tăng M2 Bradley lên đường tới Ukraine. Những chiếc xe tăng thiết giáp M2 Bradley đầu tiên của Mỹ đã bắt đầu được đưa lên tàu để chuyển giao cho Ukraine. Trang Defense Express dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết 60 xe thiết giáp M2 Bradley đầu tiên trong tổng số 109 xe mà Washington cam kết viện trợ cho Kiev đã được đưa lên tàu để chuyển đến Ukraine theo những hình ảnh được công bố bởi tư lệnh vận tải thuộc quân đội Mỹ. Số xe thiết giáp này đã được đưa lên tàu siêu trường siêu trọng ARC Integrity đậu tại một quân cảng ở thành phố North Charleston, bang Nam California vào tối ngày 25 tháng 1 theo giờ địa phương. Dự kiến thì chuyến hàng này sẽ được chuyển đến Ukraine vào tháng 2 2023. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ USD cho quân đội Ukraine trong đó có nhiều xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, 500 tên lửa chống tăng trao, 250.000 viên đạn pháo cùng với nhiều vũ khí nặng khác. M2 Bradley là xe chiến đấu bộ binh bọc thép được sử dụng phổ biến trong quân đội Mỹ. Ngoài khả năng chở binh sĩ và bảo vệ cho bộ binh ở chiến trường, xe bọc thép này còn được coi là một loại sắt thủ diệt tăng khi được trang bị hai bệ phóng với 7 tên lửa chống tăng Tau. Các chuyên gia quân sự nhận định xe bọc thép M2 Bradley có uy lực và khả năng tác chiến vượt trội so với nhiều dòng xe chiến đấu bộ binh ở trong biên chế của quân đội Nga và Ukraine. Nga dồn hỏa lực tấn công thành phố chiến lược ở miền đông Ukraine. Nga đã mở đợt tiến công vào thành phố Volodya ở miền đông Ukraine, trong khi Kiev cũng triển khai lực lượng nhằm giành quyền kiểm soát khu vực này. Các đơn vị của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về hướng Volodya Hiện tại thì chúng tôi có thể nói rằng các đơn vị của chúng tôi đã thiết lập các vị trí ở phần phía đông của Volenda và chiến dịch cũng đang được tiến hành ở vùng lân cận. Denis Pusilin, người đứng đầu chính quyền tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm, nói với truyền hình Nga ngày 30 tháng 1. Theo ông Pusilin, các lực lượng Ukraine đã nỗ lực để giành được vị trí ở Volenda, nơi có một số lượng lớn các cơ sở công nghiệp và tòa nhà cao tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phòng thủ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát các vị trí thuận lợi hơn ở Volenda và gây tổn thất cho lực lượng Ukraine. Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 1 cho biết quân đội nước này đang đạt được những bước tiến mạnh mẽ ở mặt trận Voleda ở miền đông Ukraine. Ở tại hướng tiến công Donetsk và Zaporizhia, các binh sĩ của chúng ta đã giành được những kết quả rất có lợi và kiểm soát thêm nhiều vị trí chiến lược. Ở những vị trí này thì chúng ta đã tấn công cơ sở chỉ huy của lữ đoàn xe tăng số 1 của quân đội Ukraine ở gần khu vực Oleda ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk cùng với lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 102 tại khu định cư Ospenovka ở Zaporizhia. Ông Konashenkov tuyên bố Ngày 30 tháng 1, ông Pusilin thông báo các lực lượng của Nga đã cố thủ ở ngoại ô phía đông của Oleda, đồng thời nói thêm rằng việc kiểm soát thành phố này sẽ giúp triển khai đồng thời cuộc tiến công theo hai hướng. Trong khi đó thì ông Yevgen Zerin, người phát ngôn quân đội Ukraine phụ trách khu vực này nói rằng các cuộc tấn công của Nga không thành công. Đối phương đã bị súng và pháo binh tấn công. Đối phương đã không thành công và phải rút lui. Chúng tôi không mất vị trí của mình. Ông Zerin tuyên bố. Ukraine tuần trước cho biết giao tranh khốc liệt đang diễn ra để giành quyền kiểm soát Volodya, một thành phố có khoảng 15.000 dân trước xung đột. Voleda cách Bakhmut khoảng 150 km về phía nam, nơi giao tranh kéo dài nhiều tháng đã dẫn đến tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Ông Pushilin xác nhận, các trận chiến khốc liệt đang diễn ra gần Bakhmut, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để nói về khả năng thành phố này bị bao vây. Yuri Putusov, phóng viên quân đội Ukraine cho rằng thành phố Voleda có tầm quan trọng then chốt đối với Nga. Đó là một điểm liên lạc quan trọng chiến lược ở phía nam Donbass là biên giới để triển khai cuộc tấn công của Ukraine vào hành lang Crimea trong tương lai. Ông Butusov nhận định, việc kiểm soát Volodya sẽ cải thiện đáng kể vị trí chiến lược của quân đội Nga ở Donbass, đồng thời cho phép tăng cường khả năng phòng thủ. Ông Butusov nói và đồng thời cho biết mục tiêu của Nga vào năm 2023 sẽ là kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass hoặc là đẩy quân đội Ukraine ra xa hành lang Crimea. Theo ông Butusov, để giành được Volodya, Nga đã tập trung lực lượng tốt nhất của họ gồm các lữ đoàn lính thủy đánh bộ và lính dù và kho đạn dược. Nga căng mình giành mặt trận chiến lược ở trào lửa miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga đang giao tranh quyết liệt để giành quyền kiểm soát các ngôi làng ở miền đông Ukraine trong bối cảnh mà phương Tây vẫn đang tăng tốc viện trợ quân sự cho Kiev. Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đang phải căng mình để giành quyền kiểm soát các ngôi làng ở gần thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, nơi đã bị bao vây vào cuối tuần qua. Đây là điểm nóng mới nhất trong một trận chiến mà Moscow coi là rất quan trọng đối với nỗ lực kiểm soát toàn bộ các khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 31 tháng 1 cho biết các binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào ngôi làng Blahodany và một số khu vực định cư khác trong khu vực. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi nhóm Wagner, một tổ chức quân sự tư nhân của Nga đã tiến hành phần lớn các cuộc giao tranh ở xung quanh Bakhmut tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát Blahodani. Blahodani nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Yevgeny Prigozhin, doanh nhân của Nga và là người đứng đầu tổ chức Wagner cho biết, ông Prigozhin đã tìm cách đưa Wagner trở thành lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất trong khu vực và từng tuyên bố giành được những bước tiến ở chiến trường Ukraine trước khi Điện Kremlin chính thức xác nhận. Blahodani nằm ở giữa Soledad Thành phố khai thác muối và là nơi mà lực lượng Nga mới tuyên bố kiểm soát sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt và là một tuyến đường chạy về phía Bắc từ thành phố Bakhmut. Tuyến đường này đóng vai trò là tiếp tế quan trọng cho các lực lượng Ukraine bảo vệ thành phố. Kể từ mùa hè thì Bakhmut đã trở thành tâm điểm của cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine và là mục tiêu tấn công quan trọng nhất trong lực lượng Nga. Moscow đặt mục tiêu bao vây Bakhmut, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế sau đó là một quân đội Ukraine phòng thủ ở thành phố này phải rút lui. Tuy vậy thì cuộc tiến công của Nga ở miền đông Ukraine cho dù bắt đầu từ mùa hè năm ngoái nhưng lại diễn ra rất chậm chạp và cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề ở trong các cuộc giao tranh khốc liệt. Kể từ khi tuyên bố kiểm soát thành phố Florida vào đầu tháng 1, các lực lượng của Nga đã tăng cường pháo kích vào các ngôi làng ở phía tây thành phố, bao gồm Blahodany. Nhiều dân thường đã tuân thủ chỉ thị của chính phủ Ukraine về việc rời khỏi Donetsk, nơi có trò lửa Bakhmut. Người đứng đầu chính quyền quân sự Donetsk, Pavlo Kirilenko, ngày 29 tháng 1 cho biết có 5 dân thường đã thiệt mạng một ngày trước đó ở khu vực này, gần một năm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hai bên dự kiến sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới trong những tháng tới khi mà Kiev sử dụng vũ khí nặng do phương Tây viện trợ và Nga triển khai một số lượng lớn binh sĩ mà nước này đã huy động từ năm ngoái. Trong bối cảnh các lực lượng Nga được cho là đang tập hợp lại lực lượng để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào mùa xuân. Các đồng minh của Ukraine đã cam kết cung cấp vũ khí tối tân cho Kiev. Đức và Mỹ tuần trước tuyên bố sẽ gửi xe tăng chiến đấu tới Ukraine, trong khi Bộ Quốc phòng Anh thông báo những binh sĩ Ukraine đầu tiên đã đến Anh để huấn luyện trên xe tăng Challenger 2. Theo giới quân sự Ukraine, những bước tiến của Nga ở vùng Donbass đã phải đánh đổi bằng thương vong nặng nề, nhất là lực lượng Wagner. Viện nghiên cứu chiến tranh